Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi Tối nay thì uh, Khải uh, về cung lôn và với cái set uh, ăn ban năm Như hôm trước Khải có test đó là set uh, cung lôn mà với uh, một kỹ năng Thì cái thiệt anh em là nó quá gọi là phèn gọi là đơn giản là gọi là phèn Tại vì cái lượng hiệu ứng thì chỉ có 40 từ cái nón thôi Còn uh, 40 chó từ cái nón thôi Làm chậm thì được 80 từ ngập bội lại bao tây. Và trong khi đó phòng thủ lại chỉ có một món từ bao tây phòng thủ lại do truyền kháng cả thôi nên là khá là yếu mà bù lại được cái nhẫn kỹ năng một cấp nhưng mà không ăn thua em ơi nên lần này khải sẽ mang về lại set m 3 nói chung là hôm trước khải nói nè em rồi khải trải nghiệm thử cái nhẫn kỹ năng thử ok không không ok thì khải chuyển về ăn ban thôi đó và lần này thì khải chuyển về ăn ban như nè đó chuyển về ăn ban thì với những hiệu ứng như thế này thì đầy đủ rồi chỉ thiếu cái nón thôi nè khải sẽ ép cái nón thủ lấy làm chậm nữa xong bao tay này à, ít hôm khải sẽ mua cái phổ khải ép lại cái bao tay mắt lại 40 là 25 sau đó còn cái nón này gọi là dư rồi nón này dư không ai mang cái nón cắn họ với chó hai món quá nhiều một món rồi vậy cái đai lưng này nó bù chó rồi nè đúng rồi hãy ép nón lá này nè ok hãy đi ép anh em xem nha à, khả sẽ rút ờ, hai đài hai tiểu đó. xưa giờ thôi thứ hai đài hai tiểu rồi uh, khúc sâu thì đập viên thủy tinh dạ thôi tầm này thủy tinh nó cũng rẻ hai trăm rưỡi viên thì rút đập được rút này nè lấy nè tinh một nè đây đây tin một ấy cha cha hơi bị chặt chỗ nha đây đây đây bỏ ba con lách vô một hai ba đó, ok khải sẽ rút um, hai đài hai tiểu và khải sẽ đọc một thì tinh cho nên đó cứ dạng thôi tinh một tinh một tinh một sinh lục trăm năm ba này đó thiền một rút hai đại hai tiểu cứ phẩm chất năm xấu rồi lúc đọc thì một thủy tinh một đại một tiểu đó tinh một như nên sinh lực một lực sinh lực đầu tiên đúng rồi khải em lông lá nè khải thích long lá mà phẩm chất xấu ui phẩm chất xấu easy game luôn khải sẽ rút ờ, một đại một tiểu nha em quên khải sẽ đọc một đại một tiểu trên tinh một luôn tiểu thì mua đời danh rồi ui còn hai tiểu rồi rồi ok sẽ đặt một đại một tiểu vô cái nón khám tinh một tính chất xấu nè một thị tinh nè một đài một tiểu như này đó cứ dài thôi chất xấu sinh lực bèo lắm cũng phải 190 đến 200 rồi nè một đài ngon thế à? ủa sao nó ai báo thiếu tiền bái liền làm tiền tù nó làm tiền ta nó đâu tù ngáo vãi lên rồi này khả năng ép cái cái cái nón này không phải cái đai này là ép đang ép cái nón nó mà cái đai không không đốt khảm này bỏ vô lại này mình tinh một này à, phần chất xấu này một thì tinh một đài một tiểu auto uh, tầm này khả nghĩ chứ còn 19 lít anh em à 19 lít dòng sinh lực tháp mặt nạ là cho đẹp à ok ủa ủa cái cái, cái auto mình vì sao mà ta trời ơi đủ xanh má đường trăm này mưa vạn nó rút lại nữa rồi ok nhớ vậy đi quá tam ba bọn nha mày một một cái tinh nhảy thằng đã bị rút rồi nè ok được khá mặt nạ chịu ai chà 183 phần nhật số 183 là gọi là đen rồi nè mày 100 phẩm chất xấu một thủy tinh này nọ 183 gọi là đen rồi quá đen ok giờ làm chậm thì khả sẽ rút một uh, thì rút uh, bố viên đại đập đập một thủy tinh lấy này làm chậm này ẩn một này tinh hai bốn đài đập một thủy tinh vậy nè đó dòng làm chậm nha nè hai hai sẽ đập hình tình ba còn chức năm okay. đâm ba một một thì tinh một đại một tiểu tinh ba một thì tinh một đại à, này à giao làm chậm nha anh em một thì tinh Đúng rồi 183 thái xịt rồi chịu Ok làm 140 Rồi tiếp tục dòng uh, nội lực nha anh Nội lực thì khả sẽ vẫn rút như cũ là Rút hai đại hai tiểu Rồi động viên thủy tinh Để thôi Một thủy tinh đạo Rồi Cứ như cũ thôi Không có gì khác bọt cả Lấy Nội lực à, hiện tượng nha đơn một này đơn một đơn một đơn một nè nội lực 151 trăm nè cái này tính ra nội lực 150 mấy mà đập 183 gọi là đèn xịt đấy cho nên là vì đập công thức đó bèo lắm một trăm chín một trăm chín mới đúng được đâm ra nó có 183 rồi. quá xịt luôn đừng nói mà xịt của chúng tôi hai đại hai tiểu cho nên phẩm chất năm sáu là được không sao cứ dồn viên thủy tinh là được công lôn hiệu ứng càng cao tốt tại có được thiên bút kháng kháng thì kháng rồi chứ mà phải có hiệu ứng cao thì đánh mới tốt được phẩm chất 5 ok khảm luôn nha nam phẩm chất 5 dòng uh, nội lực anh sẽ bỏ thiên tinh một một thủy tinh một đài một tiểu vậy thôi nội lực ờ uh, à. ấy rồi phóng thật này là tinh một này một đài một tiểu một thị tinh nè. cái dòng nội lực này chắc bỏ 4 phút viên rồi nè ôi nằm cao cho đẹp 193 rồi đánh vào vòng thủ nè thủ hồng hai thì khả sẽ rút ờ, hai đại hai tiểu hai đại năm thị tinh đập 7 thì tin là auto lên rồi auto lên 25 rồi còn chấm 8 là được lấy kiếm bình tiểu vào vô cho đẹp đúng rồi đầu ép dòng phòng pháp gì nè không cần ép pháp gì đâu lấy này phôi này phòng thủ 5 tên 3 cục uh, ẩn 2 1 2 3 4 5 rồi 5 thì tinh cố gắng phòng chất 8 mà được à, ok chưa nói chung phòng chất 7 với 7 thì tinh thì khả người nó cũng lên thôi mà 8 thì chắc cứu hơn nếu mà lên được 8 thì chắc cứu hơn Tám thì chắc ăn 25 hơn Nón thì dở lên thôi Hello anh em mới vô nha, nè mới vô cho Khảo lại chơi nè em ơi Chọc 7, <laughs> ok Em nghĩ tin chọc 7 Chọc 7 thì thôi Cứ vô thôi nè, 7 thì tin rồi Từ từ hỏi Tâm Thánh Lấy thêm một viên thì tin rồi cho chết kèo. Lô Tâm Thánh ơi Lô à, Lóc thì mà em một ạc này Giao dịch em một viên tử nữa đi anh Em giao dịch thì mà 250 xu, em thiếu một viên rồi mướt bỏ rồi cãi rồi Bực ai à, Tư nhiên Nam xong mình tử anh giao dịch nè Ok ok Tư nhiên Nam rồi à, ok Thiếu một một viên Đó anh ơi Diễn tử nha diễn tử nha Em ép tám tám tự mới lên Đủ Rút năm thì tâm đã ra phải chốt bảy thôi Anh nhậu đây Đây nên là phải chốt bảy nên là phải full thì tin à, đầu dám chứ phần chốt tám mà tầm sáu thì tin lên rồi chốt bảy phải thêm chậm mắt ép chuyện hóa sắc <laughs> chuyện hóa làm gì này phần thủ là xong rồi nè phải đến dòng phần thủ là xong rồi đó à, ok anh ơi đó vô dòng phần thủ nữa sao ngoài này lên quay lại nha bay còn à, hai máy thì tinh thôi sao không thử một tiểu mà không lên được rồi vô phun thì tinh vậy nè tinh ba phun thì tinh khát khao đôi ta như nắng gió khám ba đúng rồi tiếc làm gì khải mua thêm như. tại vì phần chốc 7 thôi nên là khải hay ngại nè chứ phần chốc 8 thì xấu duyên lên rồi tại vì khải ép cái nón này khải ép nhiều lần rồi mà cái nón thì nó rất là dở lên không phải như những cái món khác nón là một trong những cái bộ những những cái đồ rất là dễ lên nhưng anh em ra được phẩm chất 8 chỉ cần bỏ 5 thì tinh là lên rồi đó ra phẩm chất 7 thì thôi hơi sợ luôn chất 7 hơi sợ không cần không cần đón mà nè 25 đó đón thì uh, phẩm chất 7 thì ờ, hãy cho 8 thì tinh chứ còn nếu phẩm chất 8 hãy chỉ cho 5 thì tinh là lên rồi ok thời gian đi tìm dòng thở lực thở lực dòng cuối huyền tinh thì còn đúng không lố lố đâu lú lú ơi lú ơi à, à. à giao dịch em cho thêm à, năm bình 10 bình phú dân đại em giao dịch tiền luôn anh ơi em ép cái dòng cuối luôn nha 10 bình phú dân đại để đợi đợi anh tám tánh ngại xong chứ mấy này đâu giữ ok chào anh ok hết nó xong đúng không ok em chờ một xíu đánh cái chằn rồi em à, ờ, 10 bình phú dân đại lên lên dòng thể lực để cho xong cái nón rồi đâu à, em chơi chắc chứ phòng chốt 7 rồi chứ phòng chốt 8 thì em bỏ 5 thì tinh lên rồi đó đâu đó thì dở lên rồi. ở đi kiếm dòng thể lực anh em ơi Đã, lực lúa còn ngồi bán không lúa ơi à, ông anh à, anh à. có bạn hả dạ. chơi vườn hỏi sinh lực chẳng ngầu á thôi sinh lực đi nào thở anh ấy anh bóp cho tạ á à, thật ra rút năm thì tinh đèn vãi ra có bảy vãi chướng thì năm thì tinh ra có bảy bảy thì full thì, thì tinh lên lúc bảy cái đó là đen đấy xui đấy hello hình à, long phi hổ hello em nha bà tay mới khó lắm rồi em ơi bà tay phạm trực tám chín là ok thiền hơi làm như đây còn <laughs> làm như đây ừ. thức khuya bà ta 11 rưỡi còn thức khuya người ta mình mới phá kỷ lục của anh mình đang hàng hai á dạ. chiến này <laughs> ra kiếm bốn bình à. bốn bình phủ dương tiểu nữa xong em đang ép anh nón à, sáu dòng anh mà dòng cuối không ép được dòng cuối không không biết tìm được phổ hay không nói chung tìm dòng thao phát cuối thì cũng hơi khó hôm nay không thấy nó ờ hôm nay không thấy nó chết mất đang trên cơ nhiều tốt đây rồi vô thôi lực dòng cuối tinh một hiện ba hai à, bốn đại hai tiểu rút bốn đại hai tiểu rồi nè chung kiểu gì nâng phẩm chất năm chồng hơn xấu rồi thể lực siêu ở chất năm ok vô đó cho xong luôn nó đợi dòng khấu đợi dòng số không không cho nó chắc đúng rồi cho tám bảy ok đấu đồ em ơi đi uh, ờ, mặc cái nón này vô đã có một cái phố thông pháp nào. không có thông pháp đâu bạn đang này vào là ok nè đây đây đây cứ đường trời mấy tới 15 có 15 điểm thông pháp rồi Đây, kết vô cái nón này ơi Mình thì làm gì làm cái nón lá là được Cái nón lá là đẹp trai vung cung em đã đón lá xấu Sao <laughs> đấy mà Thích em lá lên cái uh, ờ, mua đọc phán chết đi Ừ Ui Mẹ dính nó này nè Nãy ờ, từ ngô đọc phá kết ấy, em em đổi xuống Không cờ em là thích kiểu này <laughs> Em là thích anh kiểu Anh em... đi kiếm cái anh ăn lên cái khu đất của anh ừ. Em là thích kiểu này Giờ nó mới bụi Nó mới bụi không mấy mấy anh thì mày biết anh là cái gu nón lá rồi nhưng mà ừ. nó mặc áo rôm này nội nón lá xấu quá không thích <laughs> ừ em em là thích ờ. chứ sao nữa Đây, ờ, chứ mày dạ. biết mấy ạc anh anh nét toàn nón lá với áo tăng không đây ừ rồi ok lên nón như tam thánh mới đẹp á đủ anh em vào nón như tam thánh lên thì lên được tụi này thì lên được mới đẹp em đợi cái nón lá anh lên cái áo này thấy nó sao sao <laughs> ra cào phiếu anh ba đây khai lắm tiền vàng thế chứ vẫn lương à đó tiền vàng khai mới mua được lương gì bữa thường rồi đâu có đánh đâu mà vẫn lương nó bữa cũng mới ép nè nó còn cho vứt cho nó luôn Ở cái đống rương này thì này tính Đống rương này 40 thân phát hơi canh nè dây mọc này nón đồ thiếu lâm này đồ đường môn này hai món đường môn này trời ơi lẽ làm con đường môn năm hành mà không cứ kéo sao hết được không thể nào mà kéo hết được sao anh anh dư ặt á giờ đâu kéo xe được đâu nhóm bạn nào anh cứ inbox cho em đi tâm thánh đấy nãy nhiều cái em không hiểu hết á anh cứ nhắn tin hết em bạn nào bạn nào như thế nào á em em được giá cứ báo giá em đi em, em bán giùm cho rồi em kéo một ạt nữa nha anh để một ạt tài tài với hoàng nữa hả ừ tài có ạt cho em ờ, bán hạt thủ linh đồng nè anh bán cho anh bán giùm cho inbox về facebook anh đi ạt đồ em muốn bán đồ hay muốn bán xác như thế nào ạt ví dụ ạt mắt là một tật tại kênh như thế nào đồ kèm đồ như thế nào thì cứ cứ chat giùm anh đi thánh rồi rồi nằm cuốn vô lòng mà anh bỏ năm đồng bùa đi sách thì ờ, một tới mười hơn <laughs> thì em em cứ nhắn tin đi anh bên đây rồi cấp bao nhiêu rồi anh báo cho anh hỏi giá bên kia rồi đồng ý thì anh mua dùm cho anh bán cho à, ờ, năm đọc phát kết có lông bạc nhìn đạo sĩ ẩn danh nè Hello Big Boy TV để khai tức lai nhập cốt kim bảo cái <laughs> bỏ nó đọc bùa đi ok anh ơi em bỏ nó đọc bùa rồi giờ em đang là một thiên nhẫn lọn uh, ờ, kèm theo bùa âm phản đòn tầm gần một con em mi búp là còn con tiếp theo là đường môn ở được không ta tại vì đồ đường môn cũng dư hai món này hay là hay là thiếu lâm dạ. đây đồ thiếu lâm luôn này nguyên xét thiếu lâm này mà thiếu lâm này không có ăn ban xài nghiệt quá anh thì ờ, đang tính kiếm con đường môn này để chơi xét thiếu lâm này là phải có ban nghiện vậy giờ không rơi được à, bữa ép mới nè mua mới đợt mới gì đợi hay không tài em em em bút em bao nhiêu em bút tâm thánh luôn nhưng mà em đi à, nãy nãy giờ nói chuyện là anh em cũng hiểu rồi đấy thì anh cứ inbox sơ quan lần nữa em báo giá dùm cho được em bám em đi giao dịch dùm luôn cho thi nhẫn lọn này trong xe phí rồi em vì bang em muốn thi nhẫn lọn lắm khi nào em muốn giao tranh em lên lọn em chủ động em lên lọn một cái xong em đam thôi đúng rồi bang thiếu thiên nhẫn còn thiệt bang mà có thiên nhẫn là nó lại khác bang không nó hiếm lắm bang em gì mà bốn mấy người mà có ba bốn thiên nhẫn làm gì không làm được gì luôn ăn trăm hai mươi được trăm ờ, năm mươi tư ạt rồi năm mươi tư ạt một trăm hai mươi rồi mà thiên nhẫn tính bằng đồng ngón tay luôn Trời Nên em muốn nói cho ba anh em giờ Cố gắng mỗi người một thiên nhẫn lọn giúp em Là vì làm mỗi người phải một thiên nhẫn lọn Hoặc là kèm một giỏ đăng quy Giả đăng giả bùa thì bác nó khỏe được À, à, à, à thiếu lâm bằng hiệp cốt cũng được Mà vấn đề ngập bò hiệp cốt cũng không có Dương ơi Anh thiếu ngập bội cốt bữa giờ không ai bán này muốn nói bán cho xe mang tặng con thiếu lâm cho xe mang mẹ rồi bán thì cũng tiếc có hiệu cốt là được rồi à quên sách hiệu cốt trong phim có anh Tiến Thánh là sao phải không phải không bán không bán cho anh Tâm Thánh Tâm Thánh mua đấy cái đó phái nồi xài anh ờ, để cho thứ năm anh ấy top 1 server ai khai có trong bang không có có top 1 server là trong bang mình này ông trong bang này AK này miền Kinh Đông ok ra anh tí đó tao thấy thấy gà gà anh ra chạy con kia lấy kim kim rồi đây này cái thằng này còn kim chứ đó thiếu đang thiếu xe đó vấn đề giờ em lên đam hết thì lại thiếu này nọ khó không có đâu anh em ơi không có bán đâu anh năm thánh đang bán cửa lon không không long bét rồi hãy ép cho con con lôn mà thằng pháp làm gì đâu khi nào mình chơi việc nào mình mới ép thằng pháp thôi à, đợi anh lúa này nọ nói chung là có mấy cái phôi thông pháp vòng cuối thì cũng có mà à, để, sau à. chứ mà muốn tìm thì hơi khó thôi có thì cũng có mà tìm hơi khó dương ơi đứng đứng đó đi dừng ơi đứng đứng đó dừng ơi đây là thằng quan đưa kim này đau đau để tâm sự là cái cái giao dịch đấy là ta này rồi giờ là trong bang này đúng năm đọc buồn em ơi thì nhiều giờ sao ta cảm ơn ngày dương nha à quên tăng điểm quyền năng đi đi đi tăng điểm quyền năng tăng sông hà đó quên quên quên tăng điểm quyền năng tăng sông hà anh em ơi Rồi Khải đi tăng kỹ năng sơn hà luôn em ơi Lúc đầu like Khải dùng AK like mà Đúng rồi AK lúc đầu Khải like nè Giờ Khải thoát thoát ạc cho ảnh rồi đây. Tăng này tìm năng kỹ năng tí nè Đây Như anh em biết thì à, Khải đã có sơn hà 2 rồi Khải sẽ chơi con con luôn Đó Mắt sơn hà 2 trước cái tính sâu này Đó Đầu tiên là như là mắt sơn hà gai cái đã cấm trên 31 thì cũng bắt rồi tăng kháng cả 10 quá chắc anh em à đó lên một cấp nữa thì sẽ lên được kháng cả 11 nha anh em đó bỏ qua xem phòng lo đối phương 5% sinh lực 320 nỗ lực 320 đó kháng này kháng ok chưa đó nó phải dạy chứ đây nam nón này mới ép này bao tay này bao tay cũ này 60 chậm và kèm với cái này là hơn 80 làm chậm rồi kèm ngày 10 nữa thì 120 nè 120 làm chậm áo đây áo này mua đây đau dày sẽ đồng ban đó ok tiếp tục sau khi tăng mắt sơn hà xong thì tích chấm phái nè à, <laughs> rồi xong đến uh, ờ, skin hiền thiên vô cực hiền thiên vô cực là chống phản đam rồi ờ, dạ. tiếp tục là cuồng phong sầu điện skin 6x anh chơi ở server này với anh hello văn Nguyễn nha hiện tại đang chơi tại mấy chủ S6 đã sẽ tắt trang chủ game đó là võ công truyền kỳ net anh em ok anh ơi em đợi hai tí nữa ơi không uống đưa cho tài khoản sai trời rồi khả tăng giật xong đi nào mà rồi tiếp tục đó là skin ờ, mấy cái này đỡ vô con cho nên có điểm quá đã skin 3x ờ, đơn đao bạn gái tiếp tục skin 1x Wow, thằng này hơi bị thiếu yểm luôn rồi Hôm trước skin uh, Còn 11 điểm cuối Chạy này Wow, thằng này tăng Sơn Hà điểm không còn tăng vào cái mấy skin kia luôn Tam Thánh <laughs> Mà móc mới vào điểm tầm này hơi căng đỡ một số lô con lô này không bị đau đau khổ bây giờ anh đâu tăng bùa nổi đâu đầu ấy giờ sơn hà sơn hà khỏe lên tăng bùa không nói nè ơi đầu gơ quá chết chết chết chết đó đem thấy kháng không kháng này kháng này đó kháng này kháng này kháng này hai ba kháng hai bốn kháng tóc chày ba mươi hai Chơi sẽ được có cái nhẫn đội cái nón bùa á bùa Được no rồi. một silver cái nón nón thiên nhẫn no một silver vô. <laughs> Ok. Đó, đại kháng này nè mà. 75 cộng 2, 75 cộng 1, 46 và 75 cộng 1 và 75 cộng 1. Quá dữ. <laughs> Đâu có pin, anh vẫn chơi bình thường mà, anh bắn ngày cờ lon thôi. Sức mạnh. Sức mạnh à, tâm thánh anh tăng nhiều đấy? Anh tăng 650. Chấm rưỡi. Chấm rưỡi lực tay anh bao nhiêu? Chưa có vi phòng đúng không? trừ cái vi phong bảy ra mấy mấy bảy ra rưỡi bảy ra sáu gì đó chưa cái vi phong sớm rưỡi bảy ra mấy hả sao cao vậy nè em chưa vi phong sáu trăm rưỡi sáu trăm rưỡi có sáu k tám ta không chưa tính vi phong hả tam thánh chưa chưa vi phong chưa mặt nạ luôn chưa vi phong chưa mặt nạ ủa sao mà lên được ờ, sáu k tám hay gì mấy k bảy k hai ủa sao mà lên được bảy k hai ta anh à, không có làm thua nha không có làm thua luôn Nguyễn Súc lạ vậy rồi cái đao của anh thì hơn uh, ờ, 10 điểm đúng không hơn 10 điểm một lần trăm lượt tay đủ sao nhiều dữ ta sao lên được 7 cái hai ta không hiểu được mình tăng uh, 6 6 13 53 này em tăng uh, ờ, nếu em tăng 650 giống anh sức mạnh thì chỉ lực tay được 6 gần 6 cái 9 thôi em tăng lên ờ, uh, 690 thì mới đúng 7k thôi đó 695 chứ đúng 7k sao anh lực tay cao vậy không phi phong anh em chưa tính phi phong nha đang nói chưa tính phi phong chứ lên phi phong lên cả 700 lực tay lận à anh có đa xương tinh đa xương tinh là ba cấp đúng không một cấp à đa xương tinh cái một cấp về à, cũng như nhau anh em một cấp thì lên được có vài chục lực tay thôi cái gì đâu pháp em cái này được hai cấp hai cấp thêm một cấp bao nhiêu anh bên dưới thiên thanh thì chọc nhiêu hai cấp hai cấp ba hai thì cao lắm lên được khoảng 80 ờ, lực tây 80 ờ, lực tây 80 lực tây với cái đao cái đao hơn trăm nữa anh hơn em khoảng tầm 200 lực tây thôi máu còn cao dữ ta 220 rồi ok về sao chấm cự em đang sớm bảy cái đầu tay cho đó anh Thấy ờ, đó chụp chụp dấu hai rồi đó khải đúng rồi bên này ờ, ảnh được cái đai trường tinh nhưng mà đai cái một cấp thôi nè ở đai kia đai một cấp thôi à, anh anh anh thuyền anh quên đúng rồi gửi lại em cái cái số tài khoản anh sao em báo gửi lên nó báo là sai sai tài khoản anh không sao không sao mày sao mày 06017676 2058 đúng không? Đúng rồi. Nè đếm em chụp lên cho coi bị sao rồi. đợi em tí nha. Ừ. Ok anh em nha, hiện tại bây giờ thì Khải là chắc xuống đảo thôi em ạ. Đó, tầm này thì lên Sơn Hà nó quá là trâu luôn nè Với cái lượng kháng như thế này thì em quá trâu quá chất luôn. Kháng quá chất lượng nè trâu kinh hồn. Đúng rồi, 200 được tay, nói chung là ảnh tăng 6 rưỡi thôi đấy. 6 rưỡi là 7k2. Mình tăng ờ, uh, 6 rưỡi được có 6k8 thôi mình còn 69 thôi nói chung là anh 7 k mốt đúng tầm đó đang thì mình tăng thêm đuối đuối thêm tí cũng được đó nè mốt ba k tám rồi khải sẽ xuống đảo anh em ơi anh em đang xem video này thì đừng quên cho khải một like chia sẻ chơi anh em ơi đây anh em xem lại lần cuối sẽ đồ khải trước khi xuống đảo đó đó à, đai lưng này thì khải lái hiệu ứng rồi em ơi thắng độc hiệu ứng rồi Chó mình làm chậm dày thì tóc 40 25 23 20 đao 30 39 Xe đông ba Chung một set đồ này thì được 70 à, chón kèm 50 thì đạt chón Và làm chậm thì được cho mình đó là uh, 40, 20 là 60, 60 với cái này uh, à, 50 ở đây là 101 làm chậm kèm theo 50 nó đạt 120 đó đó nè đây nè nói chung là lần này không tăng bùa được em mà tầm này chỉ đỡ đánh tung kim thôi không thể nào solo được không thể nào đi solo được vì điểm tăng hết vào sân hà rồi mất hết 30 điểm rồi không có điểm rồi em mà rồi xuống đảo này nè đó, này lực tay tròn 7k kèm vi phong này nọ thì lực tay có thể lên 8k có thể 9k nè xuống nào rồi khi nào muốn lên đảo sâu thì tính sâu nè định tinh 700 lực tay luôn cho nó đẹp 700k 700 sức mạnh luôn cho nó đẹp thôi giờ được rồi đó. thì bằng nào vô thêm kháng cảnh 5 sao mà khẩu đó ăn cả năm vô nữa rồi xuống đảo nha nam khi nào mà mua được uh, phi không kỹ năng thì ok ủa đã đâm tốc độ tốc độ di chuyển không solo tầm này tầm này không solo nữa rồi tầm này đợt đánh kiểu này chỉ đi bờ cà tống kim là không solo được nha em nói chung là đã tăng cái sân hà này á thì chỉ tầm này chỉ đi đánh tống kim thôi chứ đỡ solo thì không thể nào solo được với một hai điểm thì không ăn thua một điểm không ăn thua em nên là khó luôn solo dòng gì tầm này xác định là không solo luôn đó xuống đạo